trẻ có thể tìm hiểu về sự bốc hơi bằng cách tự nhìn thấy nó bạn có thể giúp trẻ đặt một ít nước vào một cái dĩa và đặt nó bên ngoài dưới ánh sáng mặt trời sau đó trẻ có thể kiểm tra cái dĩa và thấy nước đã biến mất bạn có thể giải thích cho trẻ nước đã đi đâu bạn có thể nói khi nước cạn nó đã đi vào không khí đó gọi là sự bốc hơi. Sau đó, nước có thể bay lên bầu trời và trở thành một phần của đám mây. Hoạt động này giúp trẻ hiểu về sự bốc hơi